Nhận định, dự đoán, soi kèo, biến động tỷ lệ kèo trận đấu giữa tuyển Lào và Singapore diễn ra vào lúc 17 giờ hôm nay ngày 27 tháng 12. Singapore có khởi đầu khá thuận lợi ở giải vô địch Đông Nam Á 2022 và đã giành được chiến thắng quan trọng trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp tấm vé ở bán kết bảng B đó là Myanmar. Tất nhiên, mục tiêu của đội bóng đảo quốc sư tử trong cuộc đọ sức với Lào sẽ không gì khác là ngoài 3 điểm để nuôi hy vọng đi tiếp. Hôm nay, Họ sẽ tiếp tục phải giành một chiến thắng đậm đà để làm hành trang cho hành trình gian nan còn lại. Khi đối thủ của đội tuyển này là hai cái tên đáng sợ nhất bảng đấu là Malaysia và Việt Nam. Ở trận gia quân vừa qua, Singapore phần nào đã thể hiện được lối chơi bùng nổ, giàu cảm xúc. Nhưng phải thừa nhận rằng nhờ Myanmar thi đấu quá thiếu gắn kết, đặc biệt đó là ở bàn thua thứ ba khi ba cầu thủ Myanmar vào thủ môn đứng hình nhau để một mình Anua sút bóng dễ dàng ghi bàn. Hơn nữa, trận đó thì Singapore lại hơn người. Vậy nên chiến thắng của họ chưa nói lên nhiều điều. Cho dù ghi được 3 bàn thắng, nhưng mà huấn luyện viên Singapore Takayuki Nishigaya vẫn chưa hài lòng. Trước trận gặp Lào, chiến lược gia người Nhật Bản cho biết ông phải thực hiện một số phương án thay đổi chiến thuật để thi đấu chủ động hơn. Bên cạnh đó là cải thiện hàng thủ. Chúng tôi phân tích kỹ với đối thủ và tin rằng mình vẫn còn có thể tiến bộ qua từng trận đấu. Huấn luyện viên Nishigaya nhấn mạnh. Gặp Lào hôm nay, Singapore sẽ phải thể hiện một lối chơi tấn công thuyết phục hơn. Nhiều khả năng là họ sẽ tận dụng tối đa bài bóng bổng vốn là sở trường để khuất phục các hậu vệ Lào vốn thấp kém về thể hình cũng hạn chế về chuyên môn. Từ thể lực, kinh nghiệm, khả năng tranh chấp tay đôi với các đối thủ, họ đều tỏ ra thất thế hơn hẳn. Hơn lúc nào hết thì Singapore cũng hiểu rằng buộc phải thắng Lào trước khi bước vào hai trận đấu sinh tử với Việt Nam và Malaysia. Vì vậy, sẽ không bất ngờ khi đội khách sẽ chủ động tấn công để tạo lợi thế cho mình trong màn thi đấu sắp tới. Việc ghi bàn từ sớm sẽ giúp Singapore thuận lợi hơn trong việc tính toán chiến thuật cũng như là đưa ra được điều chỉnh nhằm giữ sức cho các trụ cột trước màn đối đầu với tuyển Việt Nam diễn ra chỉ sau đó 3 ngày. Do đó, khả năng cao Singapore sẽ không tung đội hình mạnh nhất và cũng không thắng với một tỷ số quá đậm ở trận này. Còn đội tuyển Lào đang sở hữu một đội hình với nhiều cầu thủ trẻ và họ thường ra sân với nhiệt huyết và quyết tâm cao. Nhưng chỉ bấy nhiêu đó là chưa đủ để giúp thầy trò huấn luyện viên Michael Wells gây được sự bất ngờ cho những đội bóng lớn trong khu vực. Những gì mà họ đã thể hiện ở hai trận thua đậm trước Malaysia và Việt Nam đã cho thấy rằng mục tiêu của Lào chỉ là giảm thiểu tối đa số bàn thua. Với một mật độ thi đấu dày đặc và sẽ không bất ngờ nếu các cầu thủ đội tuyển Lào tiếp tục gục ngã ở lượt trận thứ ba gặp đội khách Singapore. Ngay cả khi họ có lợi thế sân nhà Điều này có lẽ cũng không giúp Lào gây khó dễ cho Singapore được khi mà thực tế là họ đã tỏ ra lép vế trước đối thủ ở nhiều năm qua. Xét về chất lượng, Singapore được đánh giá là có phần tốt hơn so với đối thủ. Nhưng Lào chắc chắn cũng không muốn chịu thêm một trận thua bẽ mặt nữa và họ sẽ làm tất cả để gây khó khăn cho đội bóng đảo quốc sư tử. Về phong độ, lịch sử đối đầu của hai đội là một trong những đội tuyển yếu nhất châu Á, dĩ nhiên thì phong độ của Lào cũng là kém cỏi bậc nhất. Lào đến với AFF Cup 2022 với một quyết tâm rất cao và đặt mục tiêu giành vé dự vòng bán kết. Tuy nhiên thì đội bóng xứ Triệu Voi đã phải nhận gáo nước lạnh sau hai lượt trận đầu tiên. Điều đó đã được thể hiện qua ba thất bại liên tiếp vừa qua khi họ nhận tổng cộng là 16 bàn thua, không ghi được bàn nào. Nhìn xa ra chút thì trong 15 trận gần đây, đội bóng xứ Triệu Voi đã thua đến 10. Trong 10 trận này chỉ có đúng một lần họ làm tung lưới mảnh đối thủ. Ở bên kia, Singapore đã thi đấu tốt hơn kể từ những thất bại liên tiếp tại vòng loại cúp châu Á cũng như giải giao hữu Tam Hùng tại Việt Nam. Hai trận gần nhất, đội bóng xứ đảo quốc sư tử ghi mỗi trận là 3 bàn. Nhìn vào lịch sử đối đầu của hai đội, Lào mới chỉ thắng duy nhất một lần khi hai đội chạm mặt lần đầu tiên vào năm 1970. Kể từ sau đó thì đội bóng xứ Triệu Voi đã hòa một và để thua tới 10 trận trước những chú sư tử. Trong chiến thắng đậm nhất của Singapore trước Lào chính là trận thắng 11-0 ở vòng bảng AF Cup 2007. Trong khi ở lần chạm mặt nhau gần nhất năm 2014, đội bóng của đầu quốc sư tử cũng đã dễ dàng giành 3 điểm sau thắng lợi 2-0 trước Lào. Những thông tin về lực lượng của hai đội Singapore vẫn sẽ thiếu đi những cầu thủ quan trọng nhất đó là Isan Fandi Nhưng họ lại đón tin vui khi hai cầu thủ bị treo giò nhận án kỷ luật từ AFF Cup 2020 đó là thủ môn Hassan Suni và trung vệ Ifan Fandi đã sẵn sàng ra sân. Điểm mạnh nhất của Singapore đó là khả năng xuống biên ở hai cánh trước khi có những đường tạt bóng vào trong vòng cấm để tận dụng ưu thế chiều cao. Đây lại chính là điểm yếu trí tử của Lào khi hầu hết đều là những cầu thủ nhỏ con. Vì thế mà không có gì bất ngờ nếu Lào sẽ để thua từ những pha bóng bổng ở trận tới. Bên phía Lào, lực lượng của họ không có gì thay đổi nhưng chắc chắn thể lực của đội bóng này đã giảm sút rất nhiều sau hai trận phải oàn mình chống đỡ những hàng công khủng của Việt Nam và Malaysia. Mất đi ngôi sao số 1 kết cao phong phôn, tinh thần các cầu thủ trẻ đội tuyển nào lại càng thêm phần đi xuống sau hai trận thua nặng nề vừa qua. So với Brunei ở bảng A, Lào thậm chí còn kém cỏi hơn khi còn chưa ghi được bàn thắng nào. Hàng công thì vô hại, trong khi hàng thủ của đội tuyển Lào hai trận vừa qua lại thường xuyên mắc sai lầm. Hơn nữa, với việc nhận tới 11 bàn thua qua hai trận thì chắc chắn là tinh thần của họ cũng đã bị sa sút rất nhiều. Singapore đã toàn thắng Lào ở cả 9 lần gặp nhau trong lịch sử. Hôm nay có lẽ sẽ là chiến thắng thứ 10. Về đội hình dự kiến của hai đội. Đội tuyển Lào, các cầu thủ dự kiến Sauvan Nasangso, Viêng Kham, Sang Vilay, Si Phong Phan, Chantha Langsi, Vong Trương Kham, Không Mathila, Fethvakli, Sepanja, Wen Pasil, Ratchakchak. Đội tuyển Singapore, các cầu thủ dự kiến Nizam, Harun, Hamza, Sulaiman, Kuma, Van Huizen, Sahiran, Ramli, No, Anur, Inhan Fandi. Biến động tỷ lệ kèo Kèo châu Á trận Lào Singapore thuộc giải AFF Cup 2022 lần đầu tiên được niêm yết trên sàn giao dịch châu Á vào lúc 21 giờ 29 phút ngày 25 tháng 12. Ở thời điểm đó, nhà cái đánh giá cơ hội thắng kèo của Singapore là cao hơn qua mức kèo chấp là 2, 3 trên 4 trái theo handicap. Đặt kèo trên ăn 0,75 và đặt cửa dưới ăn 0,85. Sau 2 ngày lên kèo và trải qua nhiều phiên giao dịch, nhưng tỷ lệ kèo vẫn không có bất kỳ sự thay đổi nào khi vẫn giữ đỉnh Singapore chấp 2 3 trên 4 trái. Biến động chỉ đến từ tỷ giá ăn tiền giữa hai đầu khi theo kèo của những chú sư tử giảm xuống còn ăn 0.65 và theo kèo Lào tăng giá lên thành ăn 0.95. Nếu các nhà đầu tư châu Á tiếp tục đặt cửa cho đội bóng đảo quốc, nhiều khả năng nhà cái sẽ có sự điều chỉnh về tỷ lệ trong những phiên giao dịch tiếp theo. Đặt mục tiêu lọt vào vòng bán kết SEA Games 32 sắp diễn ra, cho nên Lào chỉ cử đội U23 tham dự vòng chung kết AFF Cup năm nay. Sự thiếu kinh nghiệm cũng như là đẳng cấp của một trong những đội bóng yếu nhất khu vực Đông Nam Á. Cho nên không mấy ngạc nhiên khi đội bóng xứ sở Hoa Champa đã thua kèo cả hai lượt trận ra quân. Nhiệm vụ ở trận đấu này của Lào đó là tìm kiếm bàn thắng danh dự. Cho dù được đánh giá cao hơn hẳn Myanmar cùng với ưu thế sân nhà, nhưng mà phải rất chật vật thì Singapore mới đánh bại được đối thủ này với tỷ số sát nốt là 3-2 nếu không muốn thất thế về chỉ số phụ để đề phòng trường hợp bằng điểm cùng Việt Nam và Malaysia thì những chú sư tử cần phải có một chiến thắng tương bừng trước Lào ở trận đấu ngày hôm nay. Do đó, cũng sẽ không ngạc nhiên nếu đội bóng xứ đảo quốc sẽ có trận thắng thứ 8 về chuyên môn và thứ 6 về kèo châu Á trước đội bóng triệu voi này. Lựa chọn Singapore, tỷ lệ âm 2, 3 trên 4. Biến động tỷ lệ kèo tài xỉu Lần đầu tiên trận đấu này được niêm yết trên sàn giao dịch châu Á là vào lúc 21 giờ 29 phút ngày 25 tháng 12. Thời điểm đó, nhà cái đề cầu tài xỉu ở mức là 3, 1 trên 4, theo tài ăn 0,78, chọn xỉu ăn 0,98. Sau mấy ngày lên kèo thì tỷ lệ kèo tài xỉu đã tăng lên thành là 3, 1 trên 2, theo tài ăn 0,91 và đặt xỉu ăn là 0,81. Ở trên thị trường giao dịch đã có nhiều biến động khi tỷ lệ kèo tài xỉu xoay quanh mức kèo là 3 1 trên 4 và 3 1 trên 2. Tuy nhiên thì để cân bằng nguồn ngân sách, nhà cái đã chốt mức kèo tài xỉu ở mức là 3 1 trên 2. Theo kèo tài ăn 0,91, chọn kèo xỉu ăn 0,81. Điều này cho thấy được là người chơi châu Á đang nghi ngờ khả năng trận đấu của hai đội trong ngày hôm nay sẽ có nhiều bàn thắng được ghi. Không đặt nặng kết quả thắng thua, cho nên Lào thi đấu khá cởi mở và sẵn sàng dâng cao đội hình chơi tấn công khi có cơ hội. Trong khi đó, Singapore cần một chiến thắng tương bừng, coi đó có thể đo hiệu số bàn thắng bại ở trong trường hợp có cùng điểm số như là Việt Nam hay là Malaysia. Do đó mà có thể một kịch bản với một trận cầu tương bừng nữa giống như cả ba lần đụng độ giữa hai đội ở sân chơi AFF Cup có thể sẽ được tái hiện ngày hôm nay. Nên lựa chọn cờ tài tỷ lệ là 3, 1 trên 2. Nhận định và dự đoán kèo tài xỉu hiệp 1 Tỷ lệ tổng bàn thắng hiệp 1 được niêm yết ở mốc là 1 3 trên 4 So với thời điểm mở kèo thì điểm ăn cho cửa tài hiệp 1 vẫn đang ở mức khá là cởi mở. Với diễn biến này có thể kỳ vọng kịch bản tương bừng ngay trong 45 phút đầu tiên. Hơn hết thì Lào phải vào lưới ngay từ tiếng còi khai cuộc ở 3 trận gần nhất tính theo tỷ lệ hiệp 1 và để thủng lưới tới 6 bàn. Lịch sử cũng chứng kiến Lào là đối thủ để thủng lưới và vỡ trận ở 45 phút đầu trận khi đụng độ được với Singapore. Trong khi đó, Singapore vẫn luôn biết cách để tạo ra lợi thế từ sớm